Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Lữ Gia phường 9, diện tích 120m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách đường Lữ Gia 500m, khu dân cư, khu vực thuận lợi, gần bến xe Thành Bưởi, gần trường học, chợ, cách trung tâm 2km, giá 5,2 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh phường 8, diện tích 328m2, thực tế 500m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc và Tây Nam, đường ô tô. Cách đường Phù Đồng 100m, khu dân cư cao cấp, khu vực thuận lợi gần trường học chợ cách trung tâm 2km, giá 25 tỷ đồng. Nhà bế Văn Đàn Thái Phiên phường 12, diện tích 95m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, gần chợ, ủy ban, trạm y tế, trường học, giá 6,5 tỷ đồng. Đất Xuân Thành Xuân Thọ, diện tích 1.329m2, mua bán vi bằng, hỗ trợ ra sổ, hướng Đông Nam, đường ô tô, cách trung tâm 12 km. Đất bằng phẳng, thoáng mát, giá 2,6 tỷ đồng.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 八八八